đêm giao thừa nghe một chân ca Bài dân ca tha thi đậm đà Người xa quê nghe bài dân ca Câu dân ca ấm lòng người đi xa Nghe nôn nao như chiều ba mươi Tết Bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh xuân về từ khu khác dân ca ai mang xuân từ thứ hồng hoa thắm em mang xuân từ một lời ca dao đêm giao thừa nghe một khúc dân ca bài dân ca tha thiết đậm đà 天。 đêm giao thừa nghe một khúc chân ca bài dân ca tha thiên đậm đà người xa quê nghe bài dân ca câu dân ca ấm lòng người đi xa nghe nôn nao như chiều ba mươi tết bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh dân ca giao thừa nghe thương nhớ có mùa xuân đến từ quê nhà hát nữa đi em bài hát dân ca câu dân ca mang tình xuân bao la câu dân ca cho mùa xuân nơi qua cho xuân như đêm trăng bên đường em tắt nước